Sài Gòn mất thêm 1.300 tỷ cho Thủ Thiêm. Lê Thanh Hải bị đàn em phản bội. Vụ án Thủ Thiêm hiện nay đang được ông Nguyễn Phú Trọng đang chuẩn bị đưa lên bàn mổ. Nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đô đang trong thế lo chống đỡ. Trước mắt là tình hình nhân sự thành phố Hồ Chí Minh đang không được như ý đối với ông Nguyễn Phú Trọng khi mà Nguyễn Văn Thể trượt kế phó bí thư thường trực thành ủy. Việc tấn công vào tập đoàn tham nhũng Lê Thanh Hải vẫn cứ làm. Hiện nay bằng mọi cách, ông Nguyễn Phú Trọng thúc đẩy Nguyễn Văn Nên khui lại vụ án Thủ Thiêm Hồng Phe ông Trọng tìm cách khui ra thêm. Vụ án Thủ Thiêm đã kéo dài trên 20 năm rồi, cho đến nay vấn đề bồi thường vẫn chưa thỏa đáng làm dân oan vác đơn kêu gào khắp nơi. Được biết ngày 24 tháng 6 báo chí nhà nước Cộng sản cho biết, thành phố Hồ Chí Minh chi hơn 1.300 tỷ đồng bồi thường tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là chính sách của chính quyền thành phố nhiệm kỳ này sửa sai cho những sai lầm kéo dài suốt hơn 20 năm dưới thời Lê Thanh Hải và Nguyễn Văn Đua nắm quyền quản lý thành phố này. Việc khui ra sai phạm Thủ Thiêm hiện nay có hai cách. Cách thứ nhất là khui ra những sai phạm từ lời khai của Tất Thành Cang. Thứ nhì là tiếp thu khiếu nại của bà con dân oan Thủ Thiêm. Nếu thư khiếu nại nói đúng cái sai của chính quyền thành phố dưới thời Lê Thanh Hải, thì từ đây ông Nguyễn Phú Trọng có thể khui ra những sai phạm của nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đùa. Qua hai hướng đó, ông Nguyễn Phú Trọng còn có thể khui ra từ em trai ông Lê Thanh Hải, đó là ông Lê Tấn Hùng. Tuy nhiên có vẻ như đã qua hai năm ông Tô Lâm cũng chẳng khui được gì từ miệng Lê Tấn Hùng. Nguyễn Thành Phong có nước đi mới. Theo báo chí nhà nước Cộng sản, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị bổ sung hơn 1.300 tỷ đồng cho công tác bồi thường, tái định cư ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nếu kiến nghị như thế này thì chẳng khác nào gián tiếp xác định Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua đã sai. Đáng chú ý là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là ông Nguyễn Thành Phong. Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, chiều 24 tháng 6, ông Võ Văn Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trình các tờ trình liên quan đến các vấn đề của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét chấp thuận chủ trương điều chỉnh về mốc thời điểm với một số trường hợp để tính bồi thường, hỗ trợ cho phù hợp với quy định của luật đất đai. Tổng kinh phí cần bổ sung cho công tác bồi thường, tái định cư của khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến là hơn 1.300 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung tăng mức hỗ trợ đối với một số trường hợp để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống, điều chỉnh bổ sung một số nội dung bất cập trong quá trình áp dụng các chính sách đã thực hiện hiện nay. Dự kiến tổng kinh phí cần bổ sung cho công tác bồi thường, tái định cư của khu đô thị mới Thủ Thiêm là hơn 1.300 tỷ đồng. Trong trường hợp thực hiện tái định cư bằng trung cư, dự kiến thành phố cần 17.000 mét vuông đất kinh phí chi trả được sử dụng từ nguồn thu, tiền đấu giá quỹ sử dụng đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ đảm bảo đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, đáp ứng quyền và lợi ích người dân. Nguyện vọng của người dân Thủ Thiêm hiện nay không phải là bồi thường thỏa đáng, mà làm sao phải lôi cổ những tội đồ trong vụ án này như Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đu ra xử, ông Nguyễn Thành Phong đang có nguy cơ bị thay thế. Không biết với cuộc họp xác định bồi thường như thế này cho thấy ông Nguyễn Thành Phong cũng khá thất thời. Ông ta muốn chứng tỏ với thế lực đang muốn thay thế ông rằng ông là người có ích cho họ. Ông Võ Văn Hoang trở cờ. Ông Võ Văn Hoang báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tờ trình về bổ sung dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2021 nhằm xử lý khoản tiền tạm ứng ngân sách và trả lãi vay tín dụng liên quan dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến các nguồn thu phát sinh tính đến cuối năm 2021 là hơn 41.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu từ quỹ 12.500 căn hộ là khoảng 14.000 tỷ, nguồn thu từ đấu giá tiền sử dụng đất là hơn 25.000 tỷ, nguồn thu từ chuyển đổi nhà tái định cư thành nhà ở thương mại là khoảng 1.600 tỷ Nguồn thu bố trí quỹ nhà tái định cư của các hộ dân là 164 tỷ đồng. Trên cơ sở những dự kiến nguồn thu bổ sung trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương năm 2021 với số tiền hơn 41.000 tỷ. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng trình Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 gần 37.000 tỷ để hoàn trả tạm ứng ngân sách thành phố và trả vay tín dụng. Phân bổ dự toán chi số tiền trên cho ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm với gần 37.000 tỷ để xử lý hoàn trả tạm ứng ngân sách và trả các khoản lãi vay tín dụng. Với những nguồn thu như vậy, thì ông Võ Văn Hoang thay mặt ông Nguyễn Thành Phong đề nghị duyệt chi ngân sách để phá lỗ hỏng do Lê Thanh Hải để lại. Khi thành phố xác định chi để phá lỗ hỏng thì có thể nói họ đã thừa nhận cái sai của lãnh đạo nhiệm kỳ trước. Được biết ông Võ Văn Hoang chính là người báo mất bản đồ gốc kèm theo quyết định của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký vào năm 1996. Sau khi đề nghị, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung đối với 331 hộ dân khu đất 4,3 ha được thanh tra chính phủ xác định ngoài danh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giá đất theo hệ số quy đổi với 3 phương án là tiền, nền đất và nhà tái định cư để bồi thường cho người dân. Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sau đó cũng đã có nghị quyết về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật ba lô đất tái định cư để bố trí cho người dân chịu ảnh hưởng bởi khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thành phố cũng tổ chức các chính sách bồi thường tái định cư bổ sung cho người dân tại khu đất 4,39 ha. Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Nhu bị đàn em phản bội. Lúc vinh hoa phú quý, quyền lực đầy mình thì đàn em đông như quân quyên. Nhờ vậy mà Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Nhu lộng hành mà không ai có thể thể chống lại được. Ngày đó, ở thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thanh Hải là vua. Vì thế nỗi oan của bà con Thủ Thiêm mới bị đè nén suốt 20 năm. Tuy nhiên hiện nay, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua đã mất hết quyền lực. Điều đáng nói là ba người này đang bị thế lực mạnh nhất hiện nay truy tới cùng. Có thể nói để chống đỡ được thế lực Nguyễn Phú Trọng cho đến hôm nay thì thế lực của ông Lê Thanh Hải rất mạnh. Cũng thừa nhận là tầng tầng lớp lớp lãnh đạo cấp sở và thấp hơn tại thành phố Hồ Chí Minh đang ra sức bảo vệ Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân Nguyễn Văn Đua và thậm chí họ còn cố bảo vệ tất thành can. Tuy nhiên sự bao che nào cũng có giới hạn, nếu ông Trọng cứ ép thì cũng đến lúc những người bên vực cho Lê Thanh Hải cũng sẽ thấy nếu tiếp tục bên vực thì họ sẽ bị liên lụy và lúc đó buộc họ phải chọn. Ông Nguyễn Phú Trọng muốn thay Nguyễn Thành Phong vì biết Nguyễn Thành Phong có quan hệ nâng đỡ nhau trong sự nghiệp chính trị. Chính vì thế, Nguyễn Thành Phong phải chứng tỏ rằng Ông sẵn sàng xử lý những sai phạm của người tiền nhiệm thì may ra mới được giữ lại chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tiếp theo Nguyễn Thành Phong là Võ Băng Hoang. Ai cũng biết ông Hoang Từng là cánh tay đắc lực của Lê Thanh Hải. Chính ông này đã làm mất bản đồ để bảo vệ Lê Thanh Hải, nhưng hiện nay ông này cũng tắt nước theo mưa. Cũng làm giống như Nguyễn Thành Phong. Xem ra thế lực Lê Thanh Hải